nhưng thật sự ra không phải là ai muốn mà cũng đi được đâu phải có người gọi là giàu thời gian mới đi được đấy tiền có anh tỷ phú thời gian vâng. tiền có tỷ phú tiền có Ờ, đi qua mấy quả núi ở bên tận bên tít ở bên trong kia thì ờ, nó nó, nó giáp danh mấy cái tỉnh hòa bình đấy à. có một số dân tộc có dân tộc gì hả mường mường mường là nhiều đúng không cần nó được vữa thì nó phải vữa xong ngày hôm đấy rồi à Vâng, xong rồi nó hàn à? Từ nó héo xong về này cắm cái này lên Cái hoa súng ở cái vòng đời của nó được rất là lâu ngày Ví dụ nó, nó cứ ở dưới nước như thế đấy nó cứ nở ra xong lại trùm vào cứ buổi trưa hoặc là từ 10 ờ, giờ cho tới 2 giờ chiều cái nền nhiệt độ nó khóa tầm độ 20 cho tới 20 cho tới 27 độ là nó sẽ trùm vào sau sáng hôm sau nó sẽ nở ra từ sớm từ 5 giờ sáng tùy theo cái nền nhiệt độ ví dụ như là cái quãng như tháng 7 ấy, mùa hè nóng hơn đấy có khi là đến 9 giờ sáng hoa bạn trùm vào rồi cành này đã với buổi sáng thì là à, nhiều đẹp rồi đi đi khoảng tầm em đoán thì hôm nay lên nhiệt độ như này khoảng tầm độ 11 giờ trưa là hoa chụp vào hết rồi Ui, chỉ chụp giờ là đẹp rồi <laughs> Hôm nọ mình đi chùa mình chụp đến hai ba giờ chiều mà mình vẫn chưa mệt đúng không? Nhưng mà lúc đấy mình ra muộn, hôm đấy mình đi chụp muộn nhỉ. Nhưng mà đấy là mình trên bờ, mình dưới nước mình không tung hoành Dưới nước càng đỡ mệt. Đỡ đi lại, cứ ngồi trên thuyền thôi <laughs> ơi xin chào mọi người nhé hôm nay mình lại đưa hai người đẹp biển hai người đẹp đằng sau đây à, đi chụp hoa súng chùa hương hoa súng suối yến đấy mời các bạn tí nữa xem những bức ảnh của mình nhá đấy. chào hai người đẹp bên kia nhá chào anh thợ ảnh nữa quên rồi bác lại súng dài súng to này ôi, ôi mấy bác này tuy người nhỏ nhưng mà súng to lắm đấy bác nặng lắm các chị ơi nhìn thấy em tươi lên nào ăn ăn nào đây ui sao mà đông như quân nguyên này ui đang có mây này trèo trên cây sụp ờ, xuống sợ quá người hơi to hơi run à, được chị cháu bây mình lấy hướng từ bên này nhá lên chút xíu ạ ok ờ, đấy tươi lên này đấy tươi lên tươi lên nhìn vào xa nhìn vào đấy đó à, chị nhìn em chỉ tay em này Úi rồi đó bà đi ấy bây giờ dạ. tiến lên để phá rồi, rồi đấy nha thấy nhá tươi lên này thấy xinh này nghĩa cái đầu chỉ tương này làm cái thật cổ điển thẳng đã rồi tươi lên này cười tươi lên này cười tươi lên rồi ờ đấy đúng rồi nhìn, nhìn em là rồi cây sờ bông là cây sờ bông là đấy đúng rồi tươi tươi ờ, tươi lên nào tươi lên đấy đúng rồi nhìn rồi rồi đấy tươi lên nhá tươi lên này tươi lên này rồi tay này tay này như này đấy chào lên đấy đấy đấy đúng rồi ok đấy như thế nhá rồi tốt rồi rồi lấy hai bông ngoáy lên này mặt mình bây giờ nó đã ừ, già già rồi trang điểm đậm quá thì cười một phát mà các nếp nhăn rồi đó đúng rồi sau xuống tầm này rồi ok đi xuống tí okay. đấy cứ đi về cái lại có gà ăn ngon này đấy rồi <laughs> chất lượng nhìn cái chân gà thì thôi rồi luôn